là món ờ, bánh trứng cút khoai mì nướng thì ờ, nguyên liệu của mình gồm có là khoai mì rồi ờ, đường cát đậu xanh lá dứa và nước cốt dừa sữa dụng cụ mình nướng bánh thì có khuôn nướng bánh trứng cút nha mời cô chú và các bạn hãy cùng theo dõi mình sẽ làm món bánh khoai mì này nguyên liệu thực hiện món bánh này thì mình có là khoai mì thì à, khoai mì á là mình gọi là khoai mì còn à, cô chú ở miền Bắc á, gọi là củ sắn thì mình chuẩn bị là 2 kg nha thì ở đây á, là mình có 50 g sữa 50 g sữa nha rồi là 200 g đường cát và 150 g đậu xanh khoảng 100 à, ml nước cốt dừa đó mình đã nạo ra và mình vắt à, thành nước cốt chút xíu nữa mình bỏ vô khoai mì để mình nướng cho nó có cái vị béo nha và lá dứa thì mình tạo cho cái màu xanh bây giờ mời cô chú và các bạn cùng theo dõi mình sẽ làm món bánh trứng cút khoai mì nướng nha thì à, trước tiên là mình phải mài khoai mì ra mài khoai mì ra cho thật mịn nha cô chú để à, mài được khoai mì thì mình dùng cái bằng bào ở đây mình có bằng bào để mình mài khoai mì nha mình làm bằng à, thủ công đó mình mài khoai mì ra cho nó mịn mình mài khoai mì này ra xong là mình vắt nước đó mình mài ra cho nó mịn mình lấy cái cái cái sơ của khoai mì đó lấy cái thịt của khoai mì đó rồi đó, mình dắt à, nước ra mài khoai mì ra thì cũng uh, mau thì uh, à, khoai mì này á, là cũng uh, rất dễ trồng như vậy là khoai mì mình mài ra xong và mình uh, dắt uh, nước của khoai mì ra nước khoai mì á, là mình để uh, mình không dắt ra thì nó nhẵn nha mình dắt ra khô nước khoai mì rồi à, tiếp theo là mình à, chọn nha thì ở đây là mình có đậu xanh hồi nãy là mình à, luộc chín chừa chín xong và mình để cho nó khô lại mình chọn đậu xanh với phơi mì mình chọn đậu xanh với phơi mì chung như luôn nha thì hồi nãy mình cân là một trăm rưỡi gram đậu xanh đó mình chọn chung vô với món bánh trứng cút này thì rất dễ làm nha cô chú anh chị rồi mình à, cho đường cho luôn thì mình cho 200g đường mình làm dừa ngọt thôi còn ở à, cái phần nước cốt dừa này là mình à, dùng một trái dừa nhưng mà mình sẽ hớt mé trên nha mình lấy nước phía trên nước cốt đặt ở trên đó rồi mình cho vào trong cái bột mì trong vào khoai mì với đậu xanh này mình phải chọn cho đều lên còn lá dứa chút xíu nữa mình cho vô sau nha để cho nó thơm và nó tạo ra một cái màu xanh mình phải trộn cho nó đều đậu xanh với à, khoai mì nha cô chú đó mình đánh tan cho nó mịn ra rồi như vậy là nó đều ha và tiếp theo là mình sẽ cho sữa cho sữa dần thì à, mình cho hết luôn 50g sữa sữa đặc đó rồi mình à, đánh cho nó đều sữa ra tiếp theo là mình à, hết phần nước cốt phía trên đó nó đặt ở phía trên nha mình cho vào trong cái à, khoai mì đó cô chú à, để ý mình nha mình phải hết cái nước phía trên thôi mình không có lấy nước dưới nha ở dưới là nước nước lọc hồi nãy mình bỏ vô để mình vắt ra đó đó mình vớt mình lấy phần nước cốt phía trên bánh này rất là ngon và béo nha dễ ăn rồi như vậy là mình đã cho nước cốt dừa xong mình đánh cho nó tán cho nó đều vô đều ra nè đó tiếp theo là mình cho lá dứa vô nha để cho nó thơm mùi lá dứa và nó tạo màu xanh thì à, mình cho lá dứa vô mình cho lượng à, lá dứa vô để mình tạo màu ha khi mình nướng lên thì nó có màu xanh đó cho lá dứa nguyên chắc luôn nha cô chú lá dứa nhiều quá thì cũng dễ bị à, đắng nha cô chú mình à, cho dừa thôi lượng dừa thôi đó như vậy là mình à, trộn lên đều là được rồi mình đem ra mình với cái khuôn này nè rồi chút xíu mình nướng với cái khuôn này nha thì đây là cái khuôn bánh trứng cút nè và như vậy là mình đã à, chọn xong và tiếp theo là mình à, nướng nha Nhưng mà mình nướng là mình nướng có thể mình nướng bằng ga cũng được nè Hoặc là mình nướng bằng than nha Nhưng mà hôm nay là mình làm bằng than để cho nó ngon Rồi mời cô chú à, cùng theo dõi nha Tiếp theo là mình nướng khoai mì nha Thì mình dùng khuôn nè mình để lên dĩ Đó Mình làm cho nó nóng cái cái khuôn trước nha cô chú Mình làm cho nó nóng cái khuôn trước Rồi sau đó mình mới à, cho khoai mì vào khuôn nha rồi giờ khuôn nó nóng rồi đó mình à, cho khoai mì vào nha thì à, mình múc khoai mì mình cho vào trong cái à, khuôn để mình nướng nè đó nó có 6 muối này thì mình đổ cho nó đầy luôn nha cô chú mình đổ cho nó đầy luôn cái khuôn này luôn nè rồi à, mình nướng rồi như vậy là mình được một cái này mình à, để nắp lại để nắp lại cho chín nha mình làm à, cái tiếp theo nè đó thì à, mình nướng bằng lửa than hoặc là ga cũng được nữa rất là dễ làm đó đầy quá thì múc ra bớt nè để vừa thôi mình đè xuống cho nó dẻ ăn cho nó ngon chút rồi mình được hai cái ha để nắp lại đó cách làm à, cách nướng à, bánh trứng cút khoai mì cũng rất là dễ và mình à, dùng bằng than để mình nướng cho, cho nó thơm ha rồi giờ mình lấy cái hai cái dĩ này ra nha bánh này ở trong này thì nó chín rồi đó mình lấy ra thì như thao tác hồi nãy là đây là bánh trứng cút nha mình chỉ cần là mình ấp xuống thôi là nó tự động nó chạy ra nha cô chú đó cách làm rất là dễ mà cô chú cứ yên tâm à, khi mình nướng mà dính khuôn nha thì mình làm ở đây à, nó không có dính khuôn nè nè đó mình ấp à, xuống rất là dễ luôn nha rồi giờ mình đổ cái khác về cách làm thì mình thoa dầu một lần một thôi mình không cần phải thoa nhiều lần mình làm cái khác nướng rất là mau luôn nếu mà được hai khuôn này thì mình làm à, một chút xíu là cái thao này là hết rồi rất là nhanh cho vào khuôn bên đây rồi mình à, để nắp lại đó mình nướng à, nếu mà vừa lửa này nó nó, nó cháy nhiều thì mình đổi lại ha về cái cách đổi cũng rất là dễ luôn lấy bánh cũng rất là dễ và đây là sản phẩm mà mình mới à, vừa làm ra hai được bốn cái bánh trứng cút nha khoai mì nướng nha cũng mình nhìn thấy thì cũng rất là ngon nhưng mà bảo đảm là món bánh này cũng rất là ngon đây béo nè béo đậu xanh à, nước cốt dừa rồi à, khoai mì rất là ngon luôn nướng cũng rất là mau á cô chú mình làm chút xíu à. mình dễ à, thăm nữa mình à, dở nắp ra mình coi chín thì à, mình mình lấy ra thôi cái bên đây thì nó chín trước mình đổi trước nè lửa nó cao thì mình đổi đổi ngược lại đó mình kiểm tra nếu mà bánh vàng chín thì mình lấy ra nha cô chú đó cái bánh này thì mình nhìn phía dưới này nè vàng rồi nè chín rồi nè nó bột khi mà chín thì cái khoai này nè nó trong nha rồi á, là mình à, chút ra mình chút ra à, cái à, mâm rồi mình đổ cái khác nha thì à, qua cái video này à, hy vọng rằng à, cô chú sẽ làm được món à, bánh trứng cút như mình nha và mình xin cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào hẹn gặp lại cô chú video tiếp theo cô chú đừng quên nhấn vào nút đăng ký like chia sẻ để ủng hộ tinh thần à, cho mình nha và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo